Xin chào tất cả các bạn, mình là Bombay Review. Hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn đến với một bộ phim hoạt hình đến từ nhà Disney rất đáng để xem. So là bộ phim mới nhất của Pixar ra mắt vào năm 2020 và được kỳ vọng sẽ giúp hãng phim hoạt hình giành thêm một giải Oscar sau thành công vang dội của Coco 2017. Xem qua trailer phim thì có vẻ chủ đề phim không hấp dẫn lắm, nhưng xem phim bạn sẽ biết rằng mỗi tình tiết phim đều truyền tải quá nhiều thông điệp nhẹ nhàng nhưng thú vị. Hãy cùng Bom 7 Review quay lại với So Movie và tìm hiểu thêm về định nghĩa của từ cuộc sống nhé các bạn. Cốt truyện, Joe là một giáo viên dạy nhạc da đen tại một trường tiểu học nhỏ. Anh ấy luôn mong muốn được thể hiện tài năng của mình trên sân khấu và để nhiều người biết đến hơn. Một ngày nọ, anh nhận được lời mời chơi piano từ một nghệ sĩ nhạc gia nổi tiếng. Không ngờ anh lại được cô chọn để biểu diễn cùng anh trong một buổi hòa nhạc sắp tới. Quy ao vui mừng khôn xiết, vừa chạy về nhà, vừa gọi điện cho người thân. Một tai nạn bất ngờ ập đến khiến anh hôn mê, nhưng đồng thời cũng giúp anh suy nghĩ về nhiều điều thú vị trong cuộc sống nhận xét yêu thích nhất của tôi về linh hồn có lẽ là định nghĩa của bộ phim về từ cuộc sống động từ này không chỉ nói về việc chúng ta có một công việc ổn định và đảm bảo cho chúng ta một khoản lương hưu khi về già nó cũng không phải là để được đuổi theo và vật lộn với đam mê bởi vì khi chúng ta đạt được nó chúng ta không nhất thiết phải cảm thấy hạnh phúc hạnh phúc thực sự chỉ đến khi bạn sống như ngày cuối cùng của mình và cảm thấy mỗi giây đều quý giá có những điều tốt đẹp và xấu cuộc sống xung quanh chúng ta nhưng hãy tận hưởng nó vì khi đó bạn biết rằng bạn đang thực sự sống với nó ngoài ra phim còn đề cập đến chuyện trời sinh tính mà chính bản thân chúng ta mới là người quyết định chúng ta là ai trên cõi đời này tóm lại so cuộc sống nhiệm màu là một bộ phim hoạt hình vô cùng ý nghĩa thích hợp để bạn xem một mình và chiêm nghiệm lại cuộc sống của chính bản thân mình phim có lẽ không phù hợp với các em nhỏ vì có quá nhiều thông điệp và tầng ý nghĩa mà đến cả người lớn như chúng ta còn chưa hiểu hết so thực sự xứng đáng góp mặt vào danh sách những bộ phim hoạt hình hay nhất năm 2020. Tạm biệt các bạn mình mình đi ăn cơm đây các đừng quên like và đăng ký nha.